Ngày xưa ở một khu rừng nọ có một chú thỏ và chú rùa chơi với nhau rất thân. Tuy nhiên chú thỏ lúc nào cũng thích khoác lác về mình luôn luôn là người chạy nhanh nhất. Suốt ngày phải nghe thỏ uh, phàn nàn rùa bực mình lắm. Cuối cùng Rùa quyết định thách đấu chạy thi với thỏ. Bắt đầu, cả hai bạn xuất phát từ vạch đích và thỏ chạy rất nhanh. Chạy được một đoạn xa, thỏ quay lại, không thấy rùa đâu. Thỏ nghĩ đúng là chậm như rùa và thế là thỏ đâm ra là uh, vừa uh, chơi vừa uh, hái hoa bắt bướm không quan tâm đến uh, uh, rùa nữa và chơi chán thì thỏ nằm lăn ra ngủ về phần mình rùa mải miết mải miết chạy chạy mãi cho tới khi vượt qua chỗ thỏ đang nằm Và cho, cho tới khi chiều trời đã xế chiều, thỏ giật mình tỉnh giấc thì đã thấy rùa gần đến đích. Thỏ co cẳng chạy thật nhanh. Tuy nhiên rùa vẫn đã về đích chưa. Bài học là không, không nên tỏ ra huynh hoa khoác lác quá. Hãy thực sự chăm chỉ theo nguyên tắc chậm mà chắc.